Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vấn đề đó là mua bóng ký mà bán cái ha. Rồi, mà các bạn xem chi tiết và màn hình ha. Thì à, nói đến bong bóng các bạn thì nó có rất là nhiều mẫu mã nha. Thì có thể là bong bóng phao, bong bóng bạc, thì các bạn có thể xem những video trước của mình mà biết được những mẫu mã thì ở đây mình đang nói cho các bạn đó là cái bong bóng là bong bóng cao su bong bóng có cái sự co giãn cái sự đàn hồi các bạn ha thì thường thường á, như các bạn cũng thấy á, ừ, mình đi à, gặp những cái anh chị mà đi buôn bán đồ chơi á, thì thường thường những cô chú mà ở trong quán cà phê bảo à, cái thằng này bán bóng lời lắm mua ký mà bán cái đúng không các bạn thì mình thấy câu nói này rất là quen thuộc thì hôm nay mình sẽ phanh khui cho các bạn xem về bóng mua ký bán cái là như thế nào ha thì ở bong bóng mình đang bơm lên nè thì như các bạn cũng biết á, thì với cái số lượng cái bong bóng mà nó nhiều mà khách hàng đặt với bên nhà sản xuất á, mà với cái số lượng mà từ khoảng có 1.000 đến 2-3.000 cái trở lên thì hoặc là cái số lượng nhiều hơn nữa thì cũng không ai rảnh mà để điến cho các bạn đúng không các bạn thì người ta sẽ có một cái mẫu để người ta làm nó làm cái mẫu để à, điếm cho khách hàng ví dụ như một bọc như vậy là 500 cái 500 cái thì nó trọng lượng nó khoảng cỡ một ký một kg để 500 cái thì người ta cứ lấy cái mẫu đó mà người ta tính tới thì nó rất là nhanh cho bên nhà cung cấp sản xuất ha. rồi mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem nè. thì ví dụ thứ nhất là banh nhựa các bạn ha thì với cái số lượng banh nhựa như thế này các bạn nhiều như thế này nè thì người ta cũng không rảnh mà đi đếm cho các bạn từng trái từng trái đâu thì người ta có một cái túi lưới thì người ta đóng một cái túi lưới như vậy là 50 quả banh thì ừ, người ta đã đóng một cái túi lưới năm quả banh người ta lấy cái mẫu rồi thì người ta cứ tính tới là một cái túi lưới như vậy là 50 quả banh thôi thì ví dụ như các bạn đặt cái số lượng là khoảng có 1.000 đến 2.000 quả banh hoặc có thể số lượng nhiều hơn nữa thì người ta cứ nắm một cái túi lưới như vậy là 50 quả banh và người ta cứ ừ, dồn vô bao người ta tính cho các bạn thôi thì một bao như vậy là thường thường là khoảng 25 túi 25 túi thì nó khoảng có một ngàn mấy chục trái các bạn ha các bạn nhân cho mình thôi thì đó với số lượng nhiều như vậy thì bên cung cấp á, họ cũng cung cấp rất là nhiều khách hàng chứ không phải là riêng bản thân mình thì họ sẽ à, làm cái mẫu như vậy để nó, nó, nó nhanh chóng hơn rồi cái ví dụ chi tiết thứ hai là mình cho các bạn xem đó là à, cái banh đèn nhí ha rồi cho các bạn xem chi tiết luôn rồi đúng một ký giờ mình sẽ đếm số lượng trong này bao nhiêu nha chúng ta xem cái gỗ này là thử bao nhiêu cái nha hai nè bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 8 80 82 84 cái 84 là 284 là một gỗ là 284 viên một gỗ là 204 284 viên về đó là 1 kg 1 kg nên mình sẽ đếm lại nha đó vừa rồi thì à, các bạn cũng đã xem chi tiết về cái quá trình mà À, giao hàng cho cái khách hàng mà bô bố cái sản với cái sản phẩm làm banh đèn giấy nha thì qua cái ví dụ ừ, thứ hai này thì các bạn sẽ hiểu hơn cũng hiểu hơn về cái quá trình mà mua bóng mua ký bán cái rồi ha các bạn ha cái quy luật của cái cái bong bóng mà mua ký bán cái mà theo cái quan điểm cá nhân của mình suy nghĩ là như vậy đó thì à, nếu như các bạn nào mà có ý kiến thì có thể để lại comment cho mình ở dưới một cái để cho mình biết mà có thể học hỏi thêm ha hoặc là anh chị nào đã bán lâu năm á